còn bác gấu đã bắn rồi đúng không bác gấu lại còn nhận Trần cái chức đội trưởng nữa tôi chịu luôn cùng. thật tôi chịu luôn bác gấu làm đội trưởng thì khả năng tôi không bắn nói nói không bắn thì cũng không phải nhưng mà được chọn đi để bắn cho việt nam ấy tôi thề luôn tôi bắn kiểu gì cũng phải thắng trận đấy nhưng mà tôi không nhận bác gấu làm đội trưởng bởi vì bác gấu không có kỹ năng bác gấu bây giờ bác gấu bây giờ có chơi game đâu ltk ấy chỉ có đi kiểu bình luận viên làm bình luận viên là hợp lý còn NPC anh em biết NPC là ai chưa là ngày xưa ở trong WAG đúng không đi bán giải thế giới ừ, kiểu thanh niên này cũng gáy gáy gáy lên uh, trên fanpage của Ghana xong rồi comment là nước. cái gì bốn năm à cái gì cái gì vô địch cái gì bốn năm trước vô địch thế giới ờ à, nói chung là cái đấy là quá khứ đừng có ăn mày quá khứ nữa hãy sống như hiện tại đi che già để măng mọc nói thật đấy những cái slot đấy ấy, có thể nhường cho một số người có kỹ năng cao ở trong đại độ danh vọng bắn như cái AS đây chẳng hạn một số người có kỹ năng cao không nhường sòi ngon các bạn sòi rất là ngon nhưng mà nó hơi non thôi ok nếu các bạn muốn xem full video thì các bạn có thể xem tại đây và sắp tới thì ngày 18 ờ, tháng 12 vào lúc 19 giờ sẽ diễn ra chung kết All Star giữa các siêu sao trong game Free Fire trên toàn thế giới thì lúc đó thì chúng ta sẽ biết